Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm Nguyên Tử Lực phường 8, diện tích 60m2, 5 x 15m, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, có giấy đóng thuế, hướng đông, đường xe máy, ô tô đến cách nhà 30m, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Cách Hồ Xuân Hương 900m, gần chợ, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 2,86 tỷ đồng. Nhà hàng Mê Linh phường 9, diện tích 60m2, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, hướng đông, đường ô tô, kết cấu, một trường một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có ban công rộng, có chỗ đậu xe hơi sát bên nhà. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, gần chợ, doanh trại quân đội, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 1,99 tỷ đồng. Đất Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, diện tích 116m2, 5 x 23,3m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách chợ Thái Phiên 700m, khu dân cư đông, view thoáng, giá 1,48 tỷ đồng. Đất đà Sa Lạc Dương, diện tích 4.087m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách quốc lộ 27C khoảng 200m và đường rộng, điện nước đầy đủ, giá 8,1 tỷ đồng.